tôi à, sau khi đi à, lên văn miếu thi về ca trù về tôi có mơ tưởng là làm một bài thơ để ước nguyện thỏa nhan đề là thỏa nỗi ước mong bao năm mua mất tiếng tơ đồng ngày nóng đêm mong vẫn lạnh lùng giờ đây gió mới hoa đua lở thỏa lỗi à thỏa nguyện lòng ta những ước mong giá gì mình tuổi còn xuân nhỉ vui với ngày xuân mãi cứ xuân bỏ lúc tiếng tơ trong chìm đắm giờ đây mát rượi gió canh chân vững bước đi nên tiếng tơ đồng lối cũ sân xưa nay vẫy vùng quý bạn chi âm vui hội ngộ hòa cùng thế mới thỏa ước mong bao làm ngộ mất tiếng thơ đồng ngày nắng đêm mong vẫn lạnh ngùng giờ đây gió mới hoa đua nở thoá nguyện lòng ta những ước mong giá gì mình tuổi còn xuân vui với ngày xuân tận hưởng xuân bò lúc tiếng tơi trong chìm đắm giờ đây mát rượi gió canh tận vững bước đi đến tiếng thơ đồng ngôi cũ sân xưa này gãy cùng quý bạn chi âm vui đội ngộ hòa cùng thế mới thỏa ước mong